Hôm nay mình sẽ cắm trại cái hồ này nhé cả nhà Bây giờ là cái điểm mà mình đang tìm đến thì cắm trại đây để dạ, Đi cắm trại và câu cá ở ngay cái chỗ này này Đây là cái hồ câu, ngày xưa mình hay ra câu Bây giờ thì mùa đông đóng băng hết như thế này rồi Thế bây giờ mình sẽ mang đồ đạc các thứ ra đây và mình sẽ cắm trại ở chỗ này Green Mountain. à, dựng xong cái lều đơn giản này rồi bây giờ thì mình trở trong cái lều này cho ấm và mình đi khoét lỗ để mình câu cá nhé ở đây là ngoài này mọi người câu này mình xem sẽ câu chỗ nào này. đây là cái lỗ mà người ta đã khoét câu rồi mình sẽ khoét lại cái lỗ này để mình câu nhé cả nhà ở đây bây giờ thì mình phải trải cái này cho nó ấm không là đến lúc ở đây nó lạnh lắm vì bây giờ bây giờ đang ngoài đang âm khoảng tầm dưới 12 độ C nhưng mà khi đang trời nắng đấy nên là không ấm nữa. thì mình sẽ lắp bàn nữa là để chuẩn bị mình nấu ăn ở đây để mình nấu, nấu ăn và mình chờ câu cá ở đây nhé cả nhà mùa đông rồi câu cá thích lắm thường mấy tháng mùa đông thì mình đều đi cắm trại và câu cá như thế này đây là cái túi ngủ của mình như cái chăn đấy mình đi dạo quanh hồ chút xem là những cái chỗ này người ta làm cái gì mà thấy nước ra hết rồi ở đây người ta đã cắm trại và câu cá chỗ này này nhé ở đây là người ta câu buổi trước này Đấy. những cái lỗ này là những lỗ mà người ta khoét để người ta câu rồi còn mình thì mình sẽ cắm mình câu ở bên kia con câu đây nữa wow ở đây người ta khoét cái lỗ lớn lắm ở đây thật sự là những cái lỗ rất là lớn người ta cắm cắm câu ở đây này đây này mọi người xem này đấy câu nhiều lắm đây này thấy cái chỗ của mình cơ đây nhưng mà thì chưa phải là trung tâm lắm lấy ra cái chỗ kia đẹp hơn này mình tới cái chỗ kia người ta cắm lều à, cắm câu đẹp quá nên là rồi mình rời cái lều của mình sang bên kia mình sẽ cắm câu ở ngay giữa trung tâm đây để mọi người câu đây con tuần nào là đẹp nhất này. câu ngoài xong rồi nên là bây giờ chắc nấu cái gì ăn ở đây rồi giờ nấu miếng món thịt hoặc là nếu ở đây thì mình ăn bánh các bạn ạ dậu mình đông đá mới được đây mình sẽ nướng thịt ở đây ăn mình ở đây sẽ là bếp nướng này. thò than rồi bắt đầu mình sẽ nướng thịt Đây, bắt đầu than cháy rồi người nhỉ cháy lúc mà bắt đầu mình sẽ bỏ thịt đây mình nướng đây vừa sưởi ấm này, mới là nói chung là mình nướng thịt ở đây ăn luôn đây thịt mình đang nướng lửa có vẻ cháy lớn quá mình đang câu đây đây chỗ mình đang câu đây đang đợi xem cá nào cắn câu này mình đang hầm lại cái nồi gà này nó chín rồi mình bắt đầu mình ăn còn bây giờ thì mình đang nướng thịt với là chuẩn bị đồ chống trải chờ xem con cá là cắn câu nhé giờ bắt đầu sôi này lát nửa chín rồi ừ. ở trong này thì nó đỡ gió hơn hôm nay may mà cũng không gió lắm này sẽ ấm hơn canh phao mày mà chưa thấy đớp cái nào mình nhâm nhi món thịt nướng trước nên mời cả nhà nhé đây là món thịt nướng của mình này mang cốc đi nên là thôi dùng cốc này làm ly đó là rượu sâm mà mình ngâm rồi mà chỗ này đông đá lên ừ, ừ. không nóc cả nhà mười một độ nay đỡ gió đi nên là làm thêm chén rượu nữa ấm người bây giờ đi thử xem cái chỗ này mọi người làm gì ở đây mà thấy kéo những cái đường dài này. lớp tiết trắng này. trên mặt hồ đông cứng mùa hè là cá chép à mùa hè ở đây cá chép rất là nhiều nên là mọi người tập trung về đây câu đông lắm mùa đông này thì cũng lác đác thôi vào cuối tuần thì nhiều chứ còn những ngày thường như thế này thì cũng không có nhiều lắm nha cả nhà ở đây thì một dãy luôn Đấy. những cái hố này thì chắc chắn là người ta đem máy ra đây để người ta đấy người ta đem máy ra đây người ta khoan chứ không phải nữa nó khoan được những cái lỗ đẹp này máy nó khoan cho nên là nó tạo thành những cái lỗ đẹp và lớn này ừ. tiếng của đá nó nứt ở dưới cứ tục tục lần đầu mà mình mới đi ấy, mình cảm thấy không rất là sợ bởi mình không quen bây giờ quen rồi thì mình, mình chả thấy có gì sợ nữa ở đây mà quét đi làm cái sân trượt băng thì quá là rộng chỗ này sọc khét lỗ lớn này. mình nghĩ cái chỗ này là người ta câu được cá này câu được cá nên cái lỗ nó nhỏ người ta không thể lấy nó được nên là người ta phải khoét lớn để người ta lấy cá này nè đây này có sụt cũng trời giật hết cả mình ui ôi Máy mà lúc nãy vào không là sụt xuống đây Đường này mỏng thế Đường này là cái chỗ mà Nó cạnh bờ nên là Mọi người khoét ở đây chắc là được cá lớn Nên người ta khoét ở đây người ta đến này Ui. Máy mà lúc này nó nứt mình này Kịp chui ra ấy.